Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh nhà đất Phi Long Hôm nay à, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà có địa chỉ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Căn nhà có diện tích trên sổ đỏ là 35,1 m2 Cách trục chính đường ô tô đi hai nhà Rửa khoảng 20 m Ngõ trên nhà rộng 2 mét rưỡi Đây sẽ là phần phía trước của ngôi nhà Căn nhà được xây dựng 4 tầng về thiết kế rất là hiện đại mặt tiền ngôi nhà rộng 5,86m căn nhà có hướng chính nam phía trước ngôi nhà rất là thoáng mọi người ạ như thường lệ phía trước ngôi nhà chúng tôi có sử dụng hai lớp cửa bên ngoài sẽ là lớp cửa kéo inox 304 bên trong sẽ là lớp cửa gỗ khuôn trò cánh dâu. xin mời mọi người tham quan phía trong ngôi nhà phần không gian tầng 1 ngôi nhà sẽ là phần, phần phòng khách và nhà bếp đây sẽ là phần phòng khách phía trên chúng tôi có làm trần thạch cao trang trí các đường biển chỉ trong sẽ là phần không gian nhà bếp phần bếp ở đây chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ tủ bếp là gỗ sồi nga mặt tủ bếp là phần đá đen các thiết bị vệ sinh inox 304 các, chất, các ờ, chất liệu gạch trong nhà sẽ là gạch Viglacera cao cấp 60 x 60 được uh, ô lát chéo rất là đẹp để xe phần không gian phòng khách tầng 1 ngôi nhà như thường lệ sẽ là phần thiết kế nhà vệ sinh tận dụng từ phần hầm cầu thang thiết bị vệ sinh toto nhà vệ sinh chân nhà vệ sinh cũng cao cũng không thấp đâu mọi người xin mời mọi người cùng tham quan tầng hai ngôi nhà ở đây phần ờ, cầu thang chúng tôi sẽ sử dụng chất liệu tay vịn cầu thang sẽ là khuôn tròn xong sẽ là song nghiến còn phần đá vác sẽ là phần đá tự nhiên bình định xin mời mọi người cùng lên tầng 2 ngôi nhà có ưu điểm là sẽ có một phần ô cửa thoáng cửa phía sau để lấy sáng rất là thoáng luôn Căn nhà có thiết kế tầng 2 sẽ gồm bao gồm hai phòng ngủ. Phòng ngủ đây giờ chúng tôi làm trên làm trên này cao. Phòng ngủ nào cũng sẽ có phần cửa sổ phía trước rất là sáng và thoáng. Cửa thông phòng sẽ được làm từ đấy sẽ là khuôn tròn khuôn sẽ là khuôn tròn cánh sẽ là gỗ lim nam phi cửa nhà vệ sinh à, cửa sổ phòng ngủ sẽ là cửa nhôm kính việt pháp phòng ngủ ở đây mỗi phòng ngủ có diện tích rơi khoảng tầm 13 mét vuông đến 14 mét vuông rất là rộng rất thích hợp cho những gia đình và nhiều thế hệ sinh sống với nhau đông người đây sẽ là phần nhà vệ sinh nhà vệ sinh rất là rộng luôn các thiết bị vệ sinh tô tô sen vòi sen cây đầu chờ của mình nóng lạnh cửa sổ sáng đây thiết bị vệ sinh cơ tô đấy ngày Cô La sẽ là granite 30 x 60 Xin mời mọi người tất cả tham quan không gian tầng 3 Ở đây chúng tôi sẽ có phần Atomat tổng điện Đường ờ, cáp truyền hình và Internet Chúng tôi đã đầu sẵn hết rồi Xin mời mọi người lên tầng 3 tầng 3 của nhà cũng sẽ ôm có hai phòng ngủ cũng giống như tầng 2 thôi phía trên là trần thạch cao phòng ngủ phía trong của nhà và nhà vệ sinh cũng tương tự tầng 2 xin mời mọi người cùng lên tầng 4 nào. tầng 4 của nhà đây ở đây sẽ là phần đi lên mái phía trong này phía trong này sẽ là phần để máy giặt chúng tôi đã để hết đầu chờ đường cấp nước đường thoát bên trong này sẽ là phòng thờ đây sẽ là phòng thờ sân phơn chuồng cọp mái tôn xin nhắc lại một chút thông tin cho tất cả mọi người căn nhà có địa chỉ tại đường Yên Hòa phường Yên Nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội căn nhà cách trục đường chính ô tô đi hai nhà rơi khoảng 20 mét. ngõ trước nhà rộng 25 mét. Căn nhà có diện tích trên sổ đỏ là 35,1 m2, có mặt tiền là 5,86 m, hướng chính nam. Căn nhà đang có giá chào bán là 1 tỷ 620 triệu đồng, có thương lượng và bao thuế phí sang tên. Căn nhà có tổng 5 ờ, phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Tất cả quý khách hàng có nhu cầu mua nhà, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của chúng tôi trên bài viết ơn tất cả mọi người đã theo dõi video